đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng tài và ở đây thì với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng tài hay còn gọi là bộ hột tài xỉu nặng tài này em sẽ làm theo yêu cầu các bác đặt với tỷ lệ ví dụ như 73, 64 hay 82 như là 73 thì nó sẽ là 7 chén tài và 3 chén xỉu 64 và 82 thì cũng vậy với bộ hột này hoàn toàn không tang vậy nên các bác đi đi chơi có thể hoàn toàn yên tâm mình có thể luồn được hột vào đưa cho người ta lắc mình đứng ngoài đánh theo cái tỷ lệ 73 của nó mà mình đã đặt bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nặng tài hay bộ hột tài xỉu nghiêng tài này rồi cũng đã biết được cách chơi của nó hiệu quả như thế nào còn bác nào mà chưa sở hữu và chưa biết thì các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây bộ hột này thì không tang em bao tăng tích vừa nãy em đã nói đấy em bao tăng tích ăn thua trẻ hột video thì nó cũng có hạn vậy nên em sẽ bỏ qua phần test tăng tích còn bác nào mà muốn test tăng tích thì cứ kết bạn zalo với em hoặc là liên hệ với em sau đây thì em à, bộ hột này là khách đặt em với tỷ lệ là 73 tức là 7 chén tài và 3 chén xỉu quá nhìn này hột rất là đẹp luôn ạ đó hột đẹp nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm và bao không tang luôn Em sẽ test thử cho các bác 10 chén xem là tỷ lệ của nó có về 7 chén tài và 3 chén xỉu không nha các bác nha. Một tài. Một xỉu. 2 1 3 1 4 1 5 1 5 2 năm ba sáu ba bảy ba đó 7 chén tài và 3 chén xỉu đúng không ạ vừa rồi thì em đã lắc 10 chén như lúc đầu em nói với các bác đấy ạ tỷ lệ thì bộ hột đi 73 và riêng về với tài xỉu tất nhiên là mình chơi gặp chén phản là chuyện bình thường nhưng mà ở đây may mắn là em không gặp chén phản và em đánh được 7 chén tài và 3 chén xỉu